đâu mà chuyển tiền đau ra mắt nhé thương 10 triệu nhận 10 triệu chẵn nó còn 10 triệu đó nhận cái 10 triệu không nhau chúng ta 5 triệu chẵn còn 10 triệu đó ừ. nghe anh ơi một em đang ờ, đánh trong khi anh chơi không bốn à, còn 5 triệu rồi thiếu hết ừ, tiếng này có rồi anh 4 triệu hay 5 triệu 5 triệu nha một sai làm tí mấy anh em đang chơi đây rồi ok sao anh làm tí mấy anh em đang chơi đây bạc có lắm sao anh sang đánh rồi em đi đây thôi rồi nhá bỏ bỏ tiếng này thôi anh thì đấy anh em đánh thành chín có mấy anh em thôi thì cứ thử bát thử đĩa đây chung mày thử bát đĩa mày mua bài chưa đây bài đây về đây mua bài chợ đâu thì cho thoải mái tao cầm cái tao có trách nhiệm bài bài chợ đây đúng không ừ. đây cho công thử luôn em đốt bát đốt đĩa thoải mái đi cho công luôn đấy bốn cơ đánh nhá tao thích bốn cơ đen em phải lau không nhỉ anh cứ để anh đen đánh đi để mình đen đánh rồi đỡ phải lau thì ông cứ đưa cho ông này ông xoay bát cứ đĩa thoải mái đi Thank you. anh em có soi bát soi đĩa đi soi thoải mái đi nhá đĩa nhà tôi không phải ngại lắm này gì mày mua bài này ở đâu đấy để mua bài tạp hóa đấy đây có làm trăm xịn không đâu đây xong cho ông kiểm tra ờ. thoải mái ông kiểm tra đi rồi ờ. ông kiểm tra thoải mái đi đây ông thử vị đây ông thử vị ý đi hay hút cái biết ngay mà cái cứ thử là mát rau thử đấy đâu mà ông thử hẳn đi cái ra đồng ngoài mà đánh anh em được thua nó một vài chục thôi nhưng mà nó là về mãi gì nó phải ok chứ không đến lúc đồ này nó có tang thiết thì anh em nó có nói à. toàn anh em chơi với nhau đấy không cứ thử thoải mái thế đấy để, để chắc xong đây để đấy nó có một cây mà bóc này không xem ôi ờ, chơi kiểu gì chẳng phải bóc chuẩn Rồi, đưa cùng 200 dạ. rồi. Ok chưa? thế, Không chỉ còn máy. Rồi, ok. Ông tôi để tôi một cái nhá. Đưa dạ, một cái luôn. Sóc ba cái này, xong anh em đánh nhá, sóc ba cái đầu này. Một này. Hai này. Đấy, có chắc có chắc có chín cuối nhá. Hai đánh nhá ok Đấy. nick đây đánh này đấu đi sẵn trong nẻ ngoài sẵn hai triệu yeah. Ô, cầm tiền gọn lên lẫn tiền ừ. đang cãi nhau rồi ok chưa xong chưa Được. mở ba tiếng đầu này ok ui sập đôi hai triệu đi một triệu hai triệu cái gì khoảng ba cái tiếng ba đánh ba tiếng người cái bán nhá ừ. ok đánh mình tài mấy tiếng đi triệu nghe hai nhà chưa đánh khát nước rồi cái vai cái bình tài này mà ba tiếng đầu rồi mùi rất là rồi cái năm trăm cái được triệu ừ anh chặn tiếng đi à, quay lại à. đánh nút cái này cái thì yếu nhá okay. mất triệu này xong chưa mở này quay cầu qua chơi à đấy cũng quay cầu ăn mà không cầu không dầu không mà không cái chạy không cầu không dầu chẳng nghĩ ăn ra nỉa dạ, mà anh đâu cháu cũng ra nỉa này này đâu nheo một tôi này chẵn thừa né thừa 5 triệu ép chặn nhận 5 triệu nhận 5 triệu cái tân làm thừa dưới ngoài lẻ còn 2 triệu nhận 2 triệu à, còn 2 triệu là nhận 2 triệu xong chưa mở Sao đấy em không không để những cái làm việc hết cái mở hết ui bây giờ chặn sợ giờ chặn quay khẩu không có tiếng thì ngày đó ra triệu với đi một triệu với đi mà năm triệu cái mất hai triệu Thắng đâu đi Theo mẹ ông này cái xem nào Chẵn Tôi Anh nhỉ 2 triệu, anh chẵn 2 triệu đó, Nhận 2 triệu cái cân cân mở đúng rồi nào ra được lẻ từ hai triệu lẻ dạ, hai triệu xong chưa mở bát này ba trắng tinh dạ. thế tiếng thế thì làm ông ăn suốt nên chết rồi cái ông dạ, không sóc theo ông cái chết ngay Ồ, mấy cái bạc hồi đây Gái đúng đi, không không đâu Lại quay anh để ai biếu theo chặn cả triệu à, Anh chặn 3 triệu Nhận 3 triệu Cái xuống một câu đi Nhà thưa 5 triệu đáp chặn Nhận 5 triệu Cái cơ Đấy, anh em mới nhìn hạ nhiệt Lé vẫn còn 2 triệu Nhận 2 triệu rồi Lé còn 2 triệu nữa đâu 4 triệu đây nhận hai triệu rồi anh nhẹ triệu rồi không chưa ông này xong chưa đây chặn còn hai triệu nữa nhận hai triệu à mở nhá mở ba trắng à. đánh chặn gì nó lẻ anh lẻ là chặn ê à một triệu về đi một triệu một triệu về đi đây 5 triệu đúng không ông ấy thế một mày ao với vãi mà à, năm triệu đèn cái gì đánh đánh cái đánh chán ra này anh nhỉ chán đèn như thế này mặt được ép ra thì không ra không ra được cái gì à nói xong chưa ồ cái thằng đèn nè thừa cái chứa 5 triệu nhận 5 triệu ừ cái cưng nằm thứ cứu ngoài chạy đi từ ba triệu mấy nhiêu chạy từ ba triệu ba một còn chưa mở nhá mở đi cái đi còn sắp rồi sắp rồi ô mình hay quá không không ai làm sạch ông lấy mình à cái sắp như lồn không mệt đánh sẵn tiếng ờ, hết tiền ấy à. Xong cứ đánh sẵn ra lẻ lẻ chẳng tôi đang khăn nước nỉ ha đây giờ thua thì cháu quay cầu khăn nước mình à Chẵn thử năm triệu con nói mình nhận năm triệu nhưng mà ghen tiền thôi ừ, ông ông nhận ờ, tầm 4 triệu thôi để tầm 1 triệu thôi. cũng được nhận đấy con mà cái làm việc xong cái cân Cần sẵn thừa 2 triệu ấy, thích thì cho góp 2, 2 triệu. triệu. Néo còn 3 triệu. Nhận 3 triệu vừa nhất con gì không? Wow. Cái quà đi đi sắp rồi đi cái đồ đúng thế tỉnh ra nghe quay ra là hỏng rồi Nói được tiếng rồi mùa vàng ơi mình ăn chỉ ăn tí ăn nhiều máu sẵn đây đánh cái nẻ à? xong chưa nè dạ. thừa 5 triệu dạ, nhận 5 triệu cái xuống một cơm cái xuống, cái thêm con nẻ thêm 2 triệu nữa cái bán xuống, rồi trước sau nè thừa 10 triệu nhận 10 triệu nhận cái 10 triệu mở nhá mở em đánh được tôi bán ngày tiền lắm thế chặn ngày chặn như con đầu mùi thế à, lỏng ra hai triệu 3 triệu cho ra này Thì vẫn thừa 5 triệu nhận năm triệu dạ, chắc cái cưng nhẹ còn 2 triệu đang nhận 2 triệu này còn 2 triệu nữa này đánh nốt 2 triệu nhận nốt 2 triệu nốt 1 triệu nữa này để riêng tiền của tôi thôi tôi đánh 2 triệu rồi, dính cái với nhau rồi riêng ấy kể hai ông với nhau ấy ông ấy bỏ riêng riêng lẫn tiền cãi nhiều tiền nói mở này ba nhận cái gì nữa giờ nó dài thế, thế năm triệu tôi không đánh 5 triệu ông đánh năm triệu người ta rồi người ta đang cầm rồi anh cầm ba triệu ba triệu các ông nghe tôi sóc được không rồi mẹ bị yêu cứ đánh nhá gì đi vị yêu không mẹ nhìn cho ba con mà đéo nó còn ra thứ tử điều nhìn đi ba con mẹ ba năm triệu ái chẵn 5 triệu nhận 5 triệu ái chẵn 5 triệu cơ nhận 5 triệu cái cân nhé từ 3 triệu xong rồi cái được cái cân, cái cân nhận 3 triệu rồi cứ đi thịnh ăn mở không tham tiền đâu xong chúng mày lấy xong chưa đây là người ta bán 3 triệu 2 triệu này nhận luôn 2 triệu Ôi, wow. Vâng. mở đây. Mấy đây? ba đi ăn gì? Bà dạ, thế à. à ừ. Thế nha. Đây mấy triệu ơi? 2 triệu. Kia mấy triệu? năm triệu. Được tiền. Ô nhiều mình. Ai tìm bà đi ăn? Cầu này thôi, cầu không cầu. Chết cái cầu này. 5 triệu nó lẻ 5 triệu đúng không à, anh chắc 5 triệu nữa vào à, chơi đi à, anh chắc 5 triệu rồi ừ vào vào em chơi với em cứ chơi đi làm đi làm tí vào ngồi đây càng lâu cũng vui với đập mắt là nhảy đi nhảy con mắt chơi đánh đi à, anh chắc 5 triệu nữa mấy triệu một lít bảy rưỡi năm cái cân làm thứ tiếng ngoài cần mở mở nhá mở đây sập đôi đôi làm việc đi nghe điện thoại năm triệu rồi ít còn một triệu một triệu cái đây này rồi gậy luôn bốn triệu rưỡi Ồ, tiền trước ông bố ơi bạn đi nhà quá tôi cũng chết tôi Đấy là nó quay à Ui, vẫn đánh từ trước rồi chỉ ít nhỉ hay Đánh mẹ là 2 triệu, đánh mẹ là 2 triệu Nghỉ hay Nhau dạ. tôi này, chẳng thừa, à nhỉ thừa 10 triệu đáp chẵn Nhận 10 triệu Ai quá Nhận 10 triệu nè còn 5 triệu nữa đã chọn nhận 5 triệu cái cơ vợ con gọi đeo gọi lắm cái cân mang từ tiếng vâng, ngoài nẻ vâng. vâng, con 3 triệu nhận 3 triệu nẻ vẫn còn trong 2 triệu nữa này nhận ra đốt 2 triệu đến đến bạc này 30 triệu cơ ừ. tiếng mới to nè chẳng ngay được dạ mà đấy nhiều chẵn đi nhỉ ừ. đây là 10 10 triệu 15 15 triệu 15 triệu cầm về đi mình lấy ta cái về đi 3 triệu này mình về 5 cầu chẵn rất cầu lẻ nhỉ mình 10 triệu à. bóng lẻ chẵn đồng tôi ấy mình hay lẫy giờ còn cũng nỉ nếu 3 triệu bốn bốn triệu lẻ hai mẹ triệu nữa cho nó ra nè ra ngoài chuyển tiền đau hơn mắt nè thương 10 triệu nhận 10 triệu chẵn nó còn 10 triệu đó nhận cái 10 triệu chúng ta 5 triệu chẵn còn 10 triệu đó anh nghe anh ơi một em đang ờ, đánh trong à, anh chơi không bốn à, còn 5 triệu rồi thì không hết ừ, tiếng này có rồi anh 4 triệu 5 triệu 5 triệu nha một sai làm tí mấy anh em đang chơi đây rồi ok sao anh làm tí mấy anh em đang chơi đây bạc có lắm sao nhiều sao có đánh được thôi rồi nhá bỏ bỏ tiếng này thôi anh vì ít còn à, vẫn cứ là chết này quá chứ không phải cười đúng nghe đi triệu một triệu một triệu một triệu và đi biết rồi không cho cái nói đâu đi ồ mười tôi mà mười triệu ấy nghĩ a năm triệu cho dân này à triệu rưỡi xe về thì mình ô mười triệu đường đây xa, xa. lìa thương mặt cho mày không có nữa không hết rồi mở nhận mặt lẻ đi mình nhẹ cái máy đây đi đi nhà đi rồi thôi anh em nghỉ đi rồi luôn luôn khác chơi nhá bài nhìn hết rồi hả à. bài nhìn hết rồi vâng ta tắt cái âm ở máy nó đi không? Hey. để cứ để mình tí mình cắt được thấy không nhưng mà chủ yếu là nhìn đến lúc ăn sóc rồi nhìn thấy không có ok chưa tắt mẹ thì ngoài chào tất cả anh em nhé thì vừa các bạn cũng xem qua cái clip mình làm thì uh, các bạn cũng thấy đấy quân cán khi mình chơi mình sóc hay là bát đĩa mình đã đốt hết lên hay là lăm châm mình hít quân cán bát đĩa hoàn toàn như bình thường nhưng mà người chơi hay là các bạn thấy cái quân này nó về rất là nhiều chẵn thì giới thiệu với anh em luôn cái quân này nó là quân nặng chẵn khi anh em đi chơi anh em chỉ được vị đưa cái bộ vị này vào các bạn làm trên vị gì cũng được mình có thể cung cấp được cho anh em vị này nó là vị không tan nên làm châm hít thoải mái đốt thoải mái anh em nhé anh em chơi xong bóc ra không có một cái tang tích gì thì nó là quân hơi nó nặng về một bề mặt anh em phải hiểu này vì sao gọi là con hơi thì cái bát này các bạn nhìn này như cái bát này ở cái lòng này thì nó rộng còn cái lòng này nó đặc thì khi cái phương thẳng đứng của quân này nó rơi xuống thì bao giờ nó cũng đổ về mặt nặng đấy thì cái quân nặng nhẹ này nó cũng như thế anh em có thể làm về lăn chắc làm về lặng nỉ đấy anh em có thể làm vào bao vina này bao thăng long này ba số này hay là tất cả vật liệu quân đóm quân bài bài thì mình sẽ làm cả bộ bài cho anh em chơi nhưng mà cái quân này nó có nhược điểm của nó là anh em chỉ chơi được trong vòng 3 đến 5 giờ anh em nhé nó sẽ bay hết hơi và nó không còn tác dụng nữa thì khi anh em cắt ra là anh em phải chơi ngay chứ anh em không để lâu được anh em không chơi được qua ngày này qua ngày khác thì giờ mình sẽ test thử cho anh em vài tiếng để anh em biết được cái độ chuẩn xác và cái độ chính xác của cái quân này quân này nó là quân nặng chắc anh em nhé anh em đánh nặng về bề mặt chắc nhiều 10 tiếng mình sẽ đánh được 7 đến 8 tiếng chắc Đấy, các bạn sẽ đếm xem được bao nhiêu tiếng chẵn anh em nhé anh em cứ sóc như bình thường cứ cân tay nghe bác anh em sóc này ok đấy chẵn này anh em này đấy một tiếng chẵn anh em một tiếng nỉa một tiếng chẵn này anh em này đấy. quá chẵn quá lẻ anh em nhé chứ không phải nó về độc chẵn không đấy hai tiếng chẵn anh em này đấy các bạn nhìn quân của mình sóc rất là tơi mỗi chỗ của quân anh em nhé chẵn này đấy anh em thấy chưa rất là chuẩn xác này ba tiếng thì bốn tiếng thì ba tiếng chẵn một tiếng lẻ anh em nhé chẵn này đấy năm tiếng bốn tiếng chẵn một tiếng lẻ anh em này chẵn này đấy anh em thấy chưa rất là nhiều chẵn anh em nhé vẫn chẵn này anh em đấy bảy tiếng thì sáu tiếng chẵn một tiếng lẻ lẻ này đấy các bạn thấy chưa 8 tiếng thì 6 chẵn hai tiếng lẻ anh em nhé chẵn này đấy anh em thấy chưa quân nó rất là tơi mình không phải dồn quân về dưới như thế nào các bạn cứ sóc thoải mái mềm tay cân tay ngay mắt là ok ai sóc được đấy không phải là anh em có phải cầm cái anh em nhé chẵn này đấy anh em thấy chưa 10 tiếng 8 tiếng chẵn hai tiếng lẻ thì khi anh em đi chơi cái sân chơi của anh em ấy người ta đưa về chẵn nhiều nên người ta chơi về có những người đánh cầu nhiều đánh cầu về chẵn cầu về lì thì anh em lấy ngược lại quân cầu về lì hai anh em chơi hoặc lấy quân cầu về chẵn anh em chơi thì khi anh em đi chơi anh em chỉ cần đưa vị vào đấy anh em vào sân chơi của người ta anh em không cần phải sử dụng cái đồ gì cả anh em có thể giành chiến thắng được tuyệt đối 100% thì các bạn có thể làm được trên tất cả các vật liệu đấy bao thuốc này bao ba vina bao ba số bao thăng long hay là quân trắng quân bài quân đóm mình có thể làm được hết cho anh em và cung cấp cho anh em để anh em chơi thì nhiều anh em ở bên nước ngoài đấy anh em duy anh em ở bên nước ngoài anh em muốn mua hàng thì là anh em phải chuyển khoản trước cho mình anh em nhé còn anh em ở trong nước thì có thể đến chỗ mình lấy hàng tiết hàng trực tiếp hoặc là mình gửi về cho anh em nhưng anh em ở bên nước ngoài mình gửi bưu điện sang cho anh em thì ấy, sang đấy mình không thu được tiền nên là anh em bắt buộc anh em phải chuyển tiền cho mình trước mình mới gửi sang được mình tiếp cho anh em xem vài tiếng nữa này chẵn này ok chưa anh em đấy sấp đôi này sấp đôi này ok chưa anh em quần rất là tươi anh em nhé sấp đôi này anh em này đấy về sấp đôi rất là nhiều nỉ này đấy ba tiếng sấp đôi một tiếng nỉ anh em nhé những tiếng như này mình sẽ đánh cả người vào chẵn đấy nằm cả người vào chẵn anh em nhé nó sẽ hồi lại ngay đấy anh em thấy chưa rất là chuẩn xác anh em sấp đôi này đấy anh em thấy chưa rất là chuẩn anh em nhé sấp đôi này đấy rất là nhiều chẵn anh em thấy chưa chỉ có một tiếng nhỉ thôi năm tiếng chẵn sấp đôi này đấy sấp đôi này đấy anh em thấy chưa rất là chuẩn thì anh em nào cần cái sản phẩm này anh em muốn mua hàng thì anh em liên